cũng ờ, không có tròn lắm dòm cái mông nó trời mông này chắc mắng đẹp. nó mỗi lần đi siêu thị là hàng xóm rồi bình vô me đó nha còn làm mẹ chồng cắt tiền không mà thì thường thường trong nhà thì ờ, chợ búa này nọ là mẹ lo hết rồi mẹ người ta rồi làm dâu lo gì thì chỉ có giữ cho con. hai đứa con là giữ con với là do cho hai đứa đi học thôi thật xấu à bao la bao la trời ơi cái chỗ ngủ là thôi nó khủng khiếp vô cùng <laughs> rồi gái nữa ăn ăn cơm xong không bao giờ rửa chén thì quăng một đống ở trong cái bồn rửa chén ta đợi khi nào nhiều ta rửa luôn lần không á ngủ đêm tới sáng mới rửa hỏi <laughs> sao vậy tại sáng không có việc làm trời ơi nghĩa là nó tận dụng thời cơ ghê lắm trời ơi đường hết mà cũng không chịu đi mua nữa mẹ ơi hết đường rồi mẹ ơi ừ, mua mẹ mua quen rồi mua chi cho nó tốt <laughs> nó tốt cô tên uh, Nguyễn Thị Ngà cô hiện giờ là nội trợ nhưng mà cũng có ờ, công tác ở ngoài phường đó là dạ. làm bên ờ, phụ nữ dạ, chào gái. chú Quyền Linh và chị Lê Lộc dạ à, em ờ, tên Dương Ngân Bình Hôm nay em 39 tuổi, nhà nội trợ, buôn bán nhỏ ở nhà Chị làm dâu của mẹ chắc cũng khá lâu rồi đúng không? Dạ đúng Bao nhiêu năm rồi dạ, chị? Dạ, 12 năm Wow, mình có mấy bé rồi chị? Dạ hai bé, một bé thì học lớp 7, một bé học lớp 2 cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu này ờ, cô cảm giác thế nào ừ lúc đó nó ờ, cũng ờ, không có tròn lắm <laughs> nhưng dòm cái mông nó trời mông này chắc mắng đẻ <laughs> người thì coi như dáng dấp thì cũng ok dạ. dạ dễ thương tại vì trong nhà thì coi như là được hai đứa con trai với đứa gái yeah. Dạ. thành ra mình cũng rất là thích gái à, lúc mà dẫn về giới thiệu trong nhà thì có mấy chị em nhỏ em nó cũng giống giống vậy đó nó cũng giống như, như mẹ như mẹ vậy nè vô cái ờ, dòm tưởng uh, gì đó là mẹ mới chào mẹ <laughs> chào lộn chào lộn phải hai người giống dạ còn không biết chị thì sao nhờ cái lần đầu tiên cái lần chào lộn đó đó thì mình ấn tượng gì về mẹ chồng tương lai thì lúc mà em chào lộn xong rồi hồi em hỏi lại chồng em thì chồng em nói không phải đâu cái đó lộn rồi bên đây mới là mẹ nè ủa vậy hả sao em nói em đâu biết <laughs> thì nhìn thấy mẹ cũng hiền dạ mà thiệt ra mẹ cũng hiền thiệt hiền mà sau con dâu này về màu đẻ không năm đầu đẻ liền luôn ờ, ôi trời ơi xanh liền <laughs> đúng 9 tháng 10 ngày là ra cái thằng cu ấy <laughs> vui liền ha dạ. có cháu nội trà trai cháu trai nữa cháu trai ôi thôi nhưng mà nhà này nội ngoại gì còn trai không mà hai đứa cháu nội trai rồi hai đứa cháu ngoại trai luôn kiếm đứa con gái chưa ra <laughs>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 để mẹ mua cá về là tự mẹ làm đó nha <laughs> coi như là nội trợ trong nhà là mẹ làm hết rồi khỏe luôn làm dâu vậy chắc về mình khỏe lắm hả chị ha <laughs> khỏe mình để chắc về chắc ăn uống đẻ không à thì không Bà tại vì đẻ nhiều ủa sao vậy trời ơi hai đứa là nuôi là là nó muốn uh, gất ngư rồi dạ mệt à, gia đình á mẹ chồng nàng dâu hợp nhau điều gì không cô ôi rồi hợp đủ thứ hết à, ví dụ hợp nhau gì <laughs> tối ngày hai mẹ con hay ờ, online lên mạng để coi quần áo quần áo rồi này nọ <laughs> là nó nhiều khi nó mua về cái bốn năm bộ vậy mẹ mẹ mẹ thích cái bộ nào mẹ lựa đi rồi mẹ, mẹ lựa, lựa đi, đi. <laughs> rồi cứ lấy muốn mặc mấy bộ thì mẹ lấy dạ mẹ cũng mua, mua online dạ em về nè nè nè con coi cái này mặc được không lấy gu hai mẹ con có hơn hợp nhau không gu thời hợp. trang đồ cũng mặc vừa tặng ừ, này cũng ờ, vừa vừa vừa, vừa nhau nè <laughs> có thể mẹ mặc của con con mặc của mẹ cũng được không có nó mặc của mình thì hơi chật một chút mình mặc của nó thì hơi rộng mình ra mặc của nó nhiều hơn là nó mặc của mình <laughs> chị thấy chị với mẹ hợp nhau điểm gì em hợp với mẹ thì tôi đi siêu thị mẹ mỗi lần siêu thị thì mẹ phái rủ <laughs> đi đi bình đi siêu thị nhưng mà vô chổng thì em toàn là lựa sữa không à mua sữa lựa đi lựa đi con lựa nhà mẹ à, lựa đi lựa đi lấy nhà mẹ à, lấy đi lấy đi xong ra trời xong mua nhiều vô bình trời mẹ kêu con lựa con mua sữa thôi à con không mua gì đâu nó <laughs> mỗi lần đi siêu thị là hàng xóm rồi bình vô me đó nha còn là mẹ chồng cắt tiền không mà toàn là mẹ trả không sao nãy giờ thấy mẹ mua rồi mẹ trả không có giờ con mua con ờ, trả tặng cho mẹ này kia không không đi siêu thị là đặc biệt đi siêu thị là mẹ trả à, à. còn con chỉ mua đồ online quần áo vậy thôi thì thường thường trong nhà thì uh, chợ búa này nọ là mẹ lo hết trời mẹ người ta rồi làm dâu lo gì thì chỉ có lo giữ cho con. hai đứa con là <laughs> giữ con với là do cho hai đứa đi học thôi à. có bao giờ là, à, con tổ chức sinh nhật cho mẹ không tổ chức thì nhiều khi mẹ về cũng chi á thì làm món này món kia thì anh em về dưới bài ra ăn vậy không Thế mẹ tự tổ chức luôn hả rồi giờ mình ăn thôi hả không có về phụ về phụ nấu phụ được ăn phụ ăn phụ ăn nữa phụ nấu xong phụ ăn đúng thôi hổng mà ăn hết là không được mình không tự tổ chức cho mẹ một lần nào thì có nhiều khi cũng muốn tổ chức nhưng mà cũng có mẹ thì... ví dụ như là đến ngày đó rồi cái em thôi con mời mời mẹ ba mẹ đi luôn tới cái chỗ quán quán nướng hay quán lẩu gì đó dạ mời vô nó thằng quà chị nhật không hai năm <laughs> <laughs> tặng được hai lần bó phong bì bó bì tặng được hai lần 12 năm tặng được hai lần cái phong bì là thằng trai à còn như dâu thì coi như làm làm dâu 12 năm tặng hai lần sinh nhật là một lần là được cái cây son bóng à. được chai dầu tôm nhỏ <laughs> có ngừng không Giờ không biết là hai mẹ con mình có không hợp nhau điểm nào không chị à, không hợp thì cũng có thì nhiều lúc mà em đánh con hay em la thì thì bà nội thì ưa binh cháo ảnh biết vậy mà ảnh mỗi lần mà chưa kịp đánh thì mới có la là ảnh hét lên ảnh hét lên để cho bà nội nghe để bà nội ra binh <laughs> thì đó nhiều khu có nhiều lúc nó biết cái nó ưa nó ưa cái nhũng nhẽo này dạ. đó xong rồi cái bữa nói mẹ mẹ mẹ con, con đánh nó mày đừng mày đừng có nhào vô nhà mất công nó biết nó biết mẹ là cháu yêu cháu yêu đó ừ. là bắt đầu cái bắt đầu nó nhảy giận lên nó la này nọ đó là biết yêu là cục vàng của bà nội. <laughs> thành ra mỗi lần mẹ nó đánh là nó <laughs> cái là bắt đầu nó dòm nó dòm lên cái chỗ mà mình à, hay ngồi. nằm á dạ. đó coi bà nội có có xuống để binh hay không <laughs> nhưng mà mình cũng biết dạ. không để cho nó dạy nhưng mà dạy theo cái cách của mình á thì mình nhỏ nhẹ dạ nhưng mà con dâu mình không có rồi nó quát lên rồi nó lý rồi nó đánh trời ơi mình thấy mình xót tội nghiệp mấy đứa nhỏ vậy đó dạ. trời ơi nó cũng biết đau vậy con <laughs> sao mà con đánh nó vậy thành ra cái không hợp từ cái đó thôi dạ với chị còn cái tật xấu nào nữa không cô tật xấu hả bao la bao la trời ơi cái chỗ ngủ là thôi nó khủng khiếp vô cùng <laughs> gọn gàng dạ lo cho à, con mà chắc có hai đứa nhỏ gàng đâu dạ. không có gọn gàng xếp xong thật đàng hoàng hai nó về là bắt đầu giống như cũ <laughs> xếp xong hai về là xong cũ hai thằng trai mà nó leo lên là nó đá này đá kia không bây giờ mẹ thôi nhiều lúc mẹ vậy nó trời ơi sao có giường mới xếp xong mẹ thì <laughs> mẹ nói bề bộn quá bề bối quá rồi gái nữa ăn ăn cơm xong không bao giờ rửa chén thì quăng một đống ở trong cái bồn rửa chén ta đợi khi nào nhiều ta rửa luôn lần không á ngủ đêm tới sáng mới rửa hỏi sao vậy tại sáng không có việc làm để dành để dành để, sáng thì sáng thì thường thường sáng là đứa hai nhỏ đi học xong yeah. Dạ. rồi về bắt đầu rửa chén yeah. rửa dạ. chén xong bắt đầu nấu nước hay là bắt đầu ờ, hôm nay đi chợ ăn món gì mà đợi mẹ xuống mẹ mẹ hôm nay mình ăn món gì mẹ nói vậy hả để suy nghĩ coi ăn món gì bắt đầu hai mẹ con mới đi chợ thì đó là vậy đi chợ thì... cũng mẹ trả tiền không <laughs> nhiều khi hả ở nhà mình mua đầy đủ hết cho đến lúc mà nó xài hết giống như đường thôi trời ơi đường hết mà cũng không chịu đi mua nữa mẹ ơi hết đường rồi mẹ ơi ừ, <laughs> mua mẹ mua quen rồi mua chi cho nó <laughs> tốt <laughs> sống ở gần như mình ở trong xóm á dạ như là ai cũng nói trời bình có phước quá nó ở với bà ngàn nó sướng thiệt bác thấy lo cái gì hết nhưng mà tôi cũng phải thông cảm cho con dâu bởi con dâu không có làm gì có tiền hết trơn á nhà cứ lo cho hai đứa cháu cho bà nội không à trời ơi nó cũng có vậy có luôn mà hả? có xỉn à có xỉn buôn bán đi buôn bán ừ. rồi người này cho người kia cho trời ơi nghĩa là nó tận dụng thời cơ ghê lắm <laughs> à. tóm lại là bây giờ mẹ phải tìm việc gì nhiều hơn nữa giao cho con dâu làm chứ không dâu nó không có việc làm nó phải rửa chén phải để tới sáng mai <laughs> còn cái chuyện gì làm đó đúng không đâu có thì mình cũng gọi là công tác xã hội ở ngoài phường đó yeah. Dạ. mình làm bên à, hội phụ nữ mình à, đi về củ chi tại có có một cái thửa vườn ở trên củ chi đó cho là nó ở nhà ở ngoài phường mà đưa vô giấy tờ hay là thư mời gì đó là nó thay thế mẹ đi phát hay <laughs> có trợ lý được rồi có trợ lý được đó không, làm cũng mau mắn dâu cũng hiền cũng chịu nghe lời ha ở nhà mình hay ờ, xài cái ờ, mình mua cái ờ, đũa đó dạ. cái đũa mà nó dài dài để dạ. mình chiên xào gì nó khỏi văng tới đó dạ. mua đôi nào là mất đôi đó đôi nào mất đôi đó lý do nó lấy con nó đánh con đó, đánh xong rồi nó quăng ở đâu hoặc là gãy dạ. đến hồi dòm lại trời sao cái đôi nào nó cũng nhiều khi mất hết hai chiếc nhiều khi còn có một chiếc mạnh vậy không phải là đũa nó ấy nó mỏng quá nó yếu xì quá à. hút con cái nó gãy mất tiêu rồi Thôi, đi kiếm á ra nó đũa đó trời ơi sao đũa ờ, mẹ mua hoài mà sao mất hoài vậy mới mới biết ra là nó, nó lấy nó đánh con đó. rồi nó nghe nó nghe mình nói vậy nó sợ sợ mới là mua cho năm sáu đôi đó để dành cho mẹ quýnh <laughs> cho đã đó, đó. ủa đau lắm mình lớn đánh còn đau nữa dạ à, thôi bớt đánh con đi đừng mua đũa cho nó nữa <laughs> nhưng mà nào giờ chị dâu có làm cô buồn không buồn nhiều cái ví dụ như uh, nó đánh con nó mình nói hay là mình binh cái gì đó cái nói thằng nhỏ thì nó cứ dòm bà nội không thì cái câu nói của của con dâu bà nội hả dạ bà nội con bên trời đất ơi mình nghe nó trời ơi sốc thiệt á không có bà nội gì hết á đó cái câu đó là mình thấy mình buồn nhất á nói lúc đó rồi có có nhìn của bà nội cái không đó có nhìn nhưng mà nhìn qua liền không dám rồi bà nội ờ, nói gì ở quá bây giờ mấy đứa khác không dám anh nội vậy dạ, bà nội qua bên này <laughs> bà nội mày cũng phải sợ tao không dám nói câu đó đâu nghe ngày hôm nay cô có muốn con dâu mình thay đổi gì chỉ mong là nó thay đổi lại cái cách mà dạy con đừng đánh uh, mấy đứa nhỏ nữa Bớt cái tầm nhìn lắm <laughs> được không dạ Hả? rồi còn em mẹ thì quá ok rồi mẹ hiền mẹ cũng thương cũng chỉ là cầu mong cho mẹ mạnh khỏe để ở với chồng tại vì mẹ ờ, ăn bệnh ờ, cũng như là bị cao huyết áp cái tim nó hơi yếu thằng dâu rất là xúc động khi nói đến sức khỏe của mẹ ha à, và hai mẹ con hãy ôm nhau nào đấy hãy chăm sóc nhau yêu thương lẫn nhau và ngày hôm nay những giọt nước mắt con dâu nó đông đầy đôi mắt ấy chứng tỏ được rằng là con dâu rất là yêu thương mẹ một kỷ niệm của chương trình gửi tặng cho gia đình nhớ mình có tham gia chương trình nha chế nước mắm bỏ cá <laughs> rất sợ vì nhiều khi mình nói để cho mình đỡ sợ thôi mình càng sợ thì mình sẽ càng phải nói nhiều à, à trang không ăn nói nhiều mình hay nói to nữa nói xong rồi thôi thì mình nhận thấy là hơi hơi khỏi chiều một tí dạ. rồi rồi cũng qua thôi chào cô dạ chào chị à, xin mời mẹ chồng giới thiệu về mình tôi tên là nguyễn thị hà 58 tuổi hiện tại đang sống tại thành phố hồ chí minh xin mời chị giới thiệu về mình ạ à? dạ chào chú Hiền linh chào dạ vâng. Dạ con là Vũ Thị Huyền Trang năm nay 29 tuổi Hiện uh, đang là kinh doanh Chị làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? À, chị làm dâu của mẹ được 8 năm Ồ. Wow. À, hai ngày nữa là kỷ niệm 8 năm ngày cưới của chị. Ồ, wow, chúc mừng, chúc mừng chị. Dạ. Có mấy cháu? Dạ hai bé. À, một bé 6 tuổi, một bé 3 tuổi ạ. Quá rồi giỏi luôn rồi. <laughs> Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình á cô cảm nhận về cô gái này như thế nào ừ, ngày đầu tiên mà gặp đó là thầy ờ, nó nhỏ lắm do phải <laughs> nhí nhạnh mà nói nhiều à. Ờ. nên là cũng chưa có có có nghĩ là là là là dâu đâu dạ. nghĩ là chỉ có mấy là bạn thôi dạ nhiều biết là nói nhiều đúng không nói nhiều lắm <laughs> nhiều nhức đầu luôn chị có thể cho em biết một chút xíu là cái ngày đầu tiên khi chị, chị gặp mẹ chồng tương lai đó chị cảm giác như thế nào và chị có ấn tượng điều gì không chắc là khác với mọi người á tại vì lần đầu tiên mà chị gặp mẹ thì chị lại không biết mẹ là mẹ ruột của ông xã chị tại vì đầu đợt ngày ngày xưa thì chị và ông xã chị là tình đầu mình còn nhỏ mà mới lớp 8, lớp 9 thôi mình chưa có biết yêu à hay là mình vô tình mình qua nhà bạn học chơi thôi à. thì mẹ tới mình không biết là có phải mẹ hay không thì mình vẫn phải chào trước đã yeah. Dạ. dạ con chào cô mình chỉ nghĩ là chắc là cô là hàng xóm thôi là tại vì không có thấy mẹ bước vào nhà à, à về sau này thì mình bất ngờ tại sao mà mẹ mà anh lại không nói về sau này mình mới biết là mẹ ảnh chỉ cười thôi anh kêu là ừ anh nghĩ là em biết <laughs> nhưng mà mình mình không biết gì hết nên là mình không thể nào nghĩ là từ cô mà trở thành mẹ chồng dạ yeah. Dạ. yeah. ngọc trời quê ta hát vang lên với ba không hạt ngọc trời gạo chuẩn hạt ngọc trời gạo chuẩn cơm ngon lành vậy về làm dâu tốt không cô <laughs> lành lắm tốt thì nói chung là nó lanh thì nó điều khiển trong gia đình nó được ờ, tốt hơn dạ nhanh nấu nhẹn cơm, nấu nước giặt giũ quần áo dọn nhà này thì có không không nấu cơm thì thì thì không nấu tại vì trang là là con gái ở trong nhà là con gái một dạ của mình đó à? cho nên là bên mẹ nhà bên mẹ nó cứng lắm dạ ừ, cho nên là cơm được không phải nấu dạ rồi về không có nấu luôn không về bên nhà chồng thì thì cũng mẹ chồng nấu luôn ừ giặt giũ quần áo dọn dẹp nhà cửa này nó có làm được cái gì không nó cũng làm <laughs> nhưng làm được không làm cũng tạm tạm thôi còn chồng chồng nó làm nhiều nhưng mà cái ngày đầu tiên khi mà về nhà chồng có cảm giác mình như thế nào sợ rất ừ. sợ lanh quá mà vẫn sợ à không tại vì nhiều khi mình nói để cho mình đỡ sợ thôi <laughs> mình mình càng sợ thì mình sẽ càng phải nói nhiều à. à. dạ con chào bác dạ con chào bác chào rất là lớn tiếng nhưng mà tay chân run <laughs> tay rất là lạnh rất là sợ luôn à, mình sợ thì đó là điều của mình sợ thôi yeah. Dạ. nhưng mà thật ra là ba mẹ rất dễ ừ. rồi cô thấy cô hợp với cô dâu này điều gì hả con <laughs> thì con dâu nó nó cũng hay nói chuyện với mẹ à ừ. như nói như nói nhiều hơn mẹ nói luôn nhiều nó nhiều nó nhiều hơn nhưng mà lại nó còn hay tâm sự rồi à, này kia mà thấy nó nói nhiều thì cũng vui à. trong nhà nó hồi đầu á không quen nhưng sau này từ từ mà nó không nói nhiều mình cũng buồn nữa à. <laughs> Ờ, cô hợp gì vậy với con dâu nè hợp về đi uh, du lịch rồi này kia à, du lịch ừ. ha rồi uh, đi uh, xem các chương trình uh, kia với trên TV với TV rồi tham gia các cái cái cuộc mà đi ờ, đi đi xem chồng nó biểu diễn lên này nọ đó anh nhà mình làm gì chị chồng của chị là biên đạo lê hữu phước à đầu rồi anh có đi thi uh, sea games cái cái thể loại của anh là lần đầu tiên được đưa vào sea games luôn đó là thể loại uh, breaking thì anh được huy chương bạc à. đó là tất cả những cái mà cuộc thi của ảnh á thì đa phần là có mẹ đi đi cùng luôn yeah. Dạ. mẹ đi cùng vợ đi cùng con nghĩ chắc là đó là điểm chung của mẹ con mình <laughs> mình yêu cùng một người mình ủng hộ cùng một à. người thì à. đó cũng là điểm chung đúng mà rồi, dạ nhưng mà với mẹ chồng thì hơi ít nói với chị thì hơi nói nhiều xíu thì hai cái tính cách này có hợp với nhau không thật ra lúc đầu chị hơi sợ là chị thấy mẹ kiệm lời yeah. Dạ. nhiều khi mình mình mình tâm sự mình nói với mẹ mẹ chị um, ừ, mẹ ừm không không biết là mình không biết là ô mà con kể cái câu chuyện đó, không biết mẹ có vui không hay là ờ. mẹ có ờ, đồng tình cùng với mình hay là không dạ. hay là mẹ không thích thì ờ. mình mình không có hiểu được ờ. nên mình cứ nói thôi mình cứ nói từ sáng tới chiều tại vì bình thường là chị không có được ở gần mẹ đâu mà công việc của chị thì chị không có nhiều thời gian nên là mỗi lần mà chị tới chơi chị sẽ tới chơi từ sáng tới tối là mẹ chị không có phải mở tivi <laughs> nếu như mà cái ngày bình thường á thì mẹ chị sẽ ngồi xem tivi từ sáng tới chiều là nhưng mà chỉ cần có con tới một cái là tắt hẳn tivi không tốn tiền điện nữa là chị để một mình con nói thôi chương trình nằm ở con hết đúng dạ, đúng rồi <laughs> vậy thôi ngày nào cũng tới đợi con tivi nhưng mà lại bận hơn hơn hơn dạ. được nhiều dạ có điểm nào mà mình với mẹ chưa hợp với nhau không không thật ra thì mẹ thì mẹ rất là thương những cái điều mà chị ờ, làm mà nhiều khi mẹ không không thích á yeah. Dạ. thì chị nghĩ là mẹ cũng không nỡ nói đâu giống như là cái việc mà đơn giản nhất đó là nhiều khi ờ, thì em biết nếu mà mình nói nhiều là mình không có kiểm soát được yeah. Dạ. đâm ra tới cái lúc mà mình giận chồng mình thì mình cũng nói quá về nói luôn <laughs> đương nhiên chị nghĩ là khi mà chị nhiều khi chị chị giận quá chị nói lớn tiếng thì chắc là mẹ mẹ cũng buồn mà mẹ mẹ mẹ giấu chị nghĩ là mẹ giấu mẹ cũng nghĩ là à trang nha bữa nay trang hư nè lớn tiếng chồng nè trước mặt mẹ luôn không có trước mặt mẹ không cũng có lúc đó <laughs> <laughs> nhiều khi chị nói nhiều quá chị nhưng mà những lúc đó thì sao cô trang nó nói nhiều mình hay nói to nữa dạ rồi khi nói xong rồi thôi thì mình cũng thấy là hơi hơi khỏi chiều một tí vậy dạ. rồi rồi cũng qua thôi có bao giờ là con đưa mẹ đi mua sắm hay là tặng quà tổ chức sinh nhật gì cho mẹ không? À... Không có là 8 năm nó không dạ. nhớ gì luôn Nhưng mà có một điều đặc biệt đó là tháng nào con cũng chuyển khoản <laughs> Tại vì con không có thời gian Như như vừa nãy mẹ có nói là bình thường là tụi con đi làm nhiều lắm Con mở một cái trung tâm dạy về à, về tài năng, về năng khiếu, về nhảy Đó thì à, con mở rất là nhiều lớp dạy nên là con mất rất là nhiều thời gian Không có thời gian cho bản thân mình luôn Đôi khi là con không có thời gian về thăm ba mẹ Thì thay vì là con à, tặng quà con gọi quà thì con dạ đúng nhưng rồi. mà nhiều khi mới mốt cái số tiền chuyển khoản nó cũng về anh chị nhưng mà cái ba mẹ anh chị cần lại là sự thăm hỏi đúng không cô đúng rồi. thì vậy thì bao lâu chị cho cháu về thăm bà một lần nói tới thì chị hơi buồn chút là tại vì à, những cái mùa mà mình ít show á mình không có đi show nhiều thì à, à, mẹ ơi mẹ con con cho phước an qua con cho tiếp chiêu qua thăm ông bà nhưng mà những cái mùa mà đó như đợt Bận dịch quá. vừa rồi em biết dịch. Dạ. dịch là mình nghỉ mình nghỉ thì ông bà nói là thôi con ơi dịch không có ra đường nhưng mà hết dịch rồi ba mẹ ơi hết dịch con cho cháu qua thì công việc rất là nhiều luôn là từ bữa tới giờ là thật ra thì bữa giờ con chỉ có nhắn tin cho mẹ không luôn ừ. từ là từ dịch vào á là chị không có được gặp mẹ chị luôn á thôi nói chứ đây á thực sự á chuyển khoản nhiều cũng tốt <laughs> nhưng mà chưa chắc là tốt lắm đôi khi ông bà muốn ờ, không phải muốn cái chuyển khoản đâu mà ông bà muốn là con cháu về chơi với ông bà càng nhiều càng tốt dạ. nếu như hai mẹ con mình chưa có nhiều kỷ niệm với nhau thì kỷ niệm nhiều nhất là vào lúc chị có bầu và sinh đẻ có đúng không ờ à, chị thì chị ờ, ốm nghén rất là nặng dễ xỉu lắm chị bị thiếu máu bẩm sinh thế là đứng là chị sẽ xỉu là lúc mang bầu á đúng rồi khi mà chị ờ, sinh em bé xong á thì cái người mà chị cảm thấy an tâm nhất đó, thì đó là mẹ hà mẹ chị thì à, thay vì à, mẹ ruột của chị nó là mẹ sẽ ở lại chăm con ở bệnh viện thì chị nói là thôi mẹ đừng buồn để mẹ hà chăm con mẹ sẽ ân cần sẽ sẽ nhẹ nhàng hơn tại mẹ hà có kinh nghiệm nhiều hơn thật ra thì tại vì chị muốn là có thời gian nhiều ở bên mẹ thôi thì lúc mà mẹ hà chăm mình nó mình nhiều khi mình buồn lắm luôn á em giống như là nếu như mà chị còn trẻ chị còn khỏe chị phải chăm mẹ chị thì ngược lại khi mà chị thấy là ồ ờ, mẹ chị lấy cơm cho chị làm mọi thứ cho chị đêm chị ngủ chị xin mổ chị tự uh, cho con uh, dùng sữa mẹ chứ chị không có cho sữa ngoài thì mẹ chị nói là thôi con đau quá nằm đi mẹ pha sữa bột cho trời chị muốn khóc luôn á vậy là mẹ chồng thương con quá rồi dạ rất là thương ừ. mẹ chồng thương con lắm vậy thì mình thương con dâu mình chăm cháu mình thương nó chăm sóc cháu nhiều rồi có khi nào trật lòng với con dâu không lúc mà trang sanh xong thì ờ, mẹ chồng là chăm cho nó kỹ lắm chăm nó thì nó chịu rồi đó rồi nhưng mà chăm con nó chưa chắc nó chịu đúng rồi chăm con thì nhiều lúc là nhiều lúc cọ cọ hôm tậm cho, cho cháu mà trang nó nó, nó, nó thấy mình không có được ờ, không có được <laughs> được nữa. Ờ, không phải đúng cách vậy là mình mình mình luộn cuộn lâu rồi đó à. thì trang nó sợ chắc là sợ đụng em bé hay tệ hay nói thôi để cho con con tắm cho mẹ ơi mình thấy cũng hơi buồn là ở chỗ là nó không tin mình nhưng mà thực tế là là nó, tụi nó trẻ thì chắc nó làm những con chuyện đó nó nó nó sẽ dẻo dai hơn mình á mình được cứng cáp hơn cái nỗi buồn của những bà mẹ chồng như thế đôi khi chăm sóc nàng dâu rất là nàng dâu rất là vừa lòng mà chăm sóc con nó nó nó thôi Chị... không vừa lòng cái đó là cái mà rất nhiều mẹ chồng vướng phải thật ra con thì mẹ chăm thì con rất là là tin tưởng luôn á ừ. nhưng mà con thấy tay mẹ run ừ, thấy chưa? <laughs> con thấy tay mẹ run như vậy nè đúng không <laughs> mẹ run vậy nè nên là con cảm thấy thôi thôi thôi thôi thôi hết rồi không được rồi. run rung quá chị thì không nghĩ là mẹ sẽ làm rớt phước an đâu <laughs> mẹ run mà mình mình nhìn thấy rõ mình đứng ngay bên cạnh mà chị thấy rùng mình chị nói thôi mẹ ơi chị biết là chắc chị nói chắc mẹ chị buồn lắm nhưng mà bây giờ như, như em biết đó bây giờ mình nói quá nhiều mình không thể nào mà <laughs> mình khóa lại được mình không khóa lại được thì bây giờ mình phải tuôn ra thôi yeah. Dạ. mình mẹ ơi con tắm cho <laughs> chị nói rất nhỏ nha nhưng mà các mẹ chị buồn đó là mẹ chị nhớ tới giờ nó nào nó nó la cháu trước mặt mình nó đánh cháu trước mặt mình không cũng có lúc nó nó la nhưng mà nó la đúng thôi thì mình cũng để cho cho cho con nó dạy nó thấy cháu cho mình cũng không có cản đó chị canh ví dụ mẹ chị đi ra chỗ khác không đang đầu nhà đi vừa đi xuống dưới một cái vàng à, chị phải đổi giọng này game xong rồi mẹ chị đi lên là chị biết là nó là cục vàng rồi mẹ chị vừa đi lên một cái ăn đi con <laughs> chị phải đổi liền bây giờ chị không đổi là không được nên là nếu như mà vô tình mà mẹ chị nghe thấy là đôi khi chị lớn tiếng quá dạ. ở dưới nhà mẹ chị mới vô tình nghe thấy thôi chứ chị không bao giờ mà giống như là mẹ ngồi ngay đây đúng không mà ví dụ phú em đi ngang qua mẹ Hoàng là không có luôn đúng mẹ đúng không không có luôn chị dằn dữ lắm đúng không chị dằn trang ơi từ từ trang chứ bây giờ nếu mà ví dụ như mà con mà la không là con biết chắc luôn mẹ sẽ không la con đâu nhưng mà mẹ sót lát sau mẹ sẽ ẩm ôi ờ, phước an hồi nãy mẹ la phải không đó à. là chắc nhưng mà nếu như mà bà nội nói vậy thì phước an nó sẽ hư nó sẽ ỉ lại nó sẽ không ăn nữa chú thấy là mẹ con chăm sóc con mà có giờ con tự nấu ăn chăm sóc mẹ này kia lo cho mẹ miếng ăn giấc ngủ này kia chưa mẹ con á thì à, nấu ăn rất là ngon nên là con biết nấu ăn con biết nấu ăn nhưng mà con không bao giờ dám múa rượu qua mất họ nấu ăn là 8 năm mà mẹ 8 năm nhưng mà chị yêu tới 15 năm lận nha ờ, là chưa nấu chưa nào. bao giờ nấu không mẹ chắc rồi chắc lần này về phải nấu thôi cái này không ổn <laughs> không ổn rồi quá không ổn luôn chứ dạ kệ nó đúng rồi ờ, con hay dở đi, gì không quan trọng ừ. không con tự ti có nấu thôi nhưng mà cô có bao giờ mong mình nghĩ rằng con dâu mình sẽ tự tay nó nấu cho mình ăn một bữa ngồi mình thưởng thức không không có chứ có đúng không có thấy chưa <laughs> hôm nay à, chồng con có gửi thư à, <laughs> chồng con là bình thường ít nói lắm luôn á à, con dạ. nói hết phần luôn á mà bữa nay là bây giờ chồng con viết thư, là thư thôi dạ. <laughs> gửi mẹ yêu con cảm ơn mẹ đã luôn yêu thương che chở và hy sinh cho vợ chồng con con xin lỗi mẹ vì tính chất công việc nên vợ chồng con không thể thường xuyên qua thăm ba mẹ được những chuyện buồn của gia đình con không thể chia sẻ vì sợ ba mẹ buồn phước an và chiết chiêu rất nhớ ông bà nội con biết mẹ buồn những cái lúc vợ con dạy cháu hơi nghiêm khắc nhưng mẹ cũng không nói ra mong mẹ hiểu và thông cảm cho vợ chồng con con kính chúc ba mẹ thật nhiều sức khỏe thật nhiều niềm vui vợ chồng con hứa sẽ sắp xếp công việc thường xuyên về thăm ba mẹ nhiều hơn vợ ơi em là người phụ nữ tuyệt vời chăm sóc tốt cho gia đình anh mong mẹ và em sẽ xem nhau như mẹ con ruột có chuyện gì cứ chia sẻ thẳng thắn với nhau không cần thông qua anh nữa nhiều lúc anh bận anh lại không có thời gian làm cầu nối gắn kết giữa mẹ với là em mong em và mẹ sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc yêu vợ yeah. những lời rất là ngọt ngào cô cảm giác thế nào liệu <laughs> không hôm nay nghe những lời con trai nói như thế cô rơi nước mắt luôn mặc dù cô là người kiệm lời lắm con nghĩ thế nào về những giọt nước mắt của mẹ chồng con rơi dạ thật ra thì ờ, đây là lần thứ hai con thấy mẹ khóc con cảm thấy rất là có lỗi có lỗi đấy ngày hôm nay thì em muốn biết là chị có rất nhiều điều muốn nói với mẹ đúng không chị mong muốn ở mẹ điều gì chị có thể chia sẻ không đứng lên nói đi cho nó tình cảm nào mẹ tình cảm lắm á chú thấy những giọt nước mắt đó là những mắt tình cảm lắm thôi mẹ đừng khóc nữa nói chung là cũng vì à, rất là thương cả con cho nên là xúc động về những cái gì của con trai mình nói tại vì phước là nó bận công chuyện rất là nhiều cho nên là mình trách cũng không được mà mình buồn cũng không được cho nên là mình thấy con nội mình cũng cảm động lắm thì nó cũng việc nghĩ về mình như vậy ờ, mẹ ơi con xin lỗi mẹ đáng lý ra khi mà con là vợ con là con gái mẹ thì <laughs> nên dành nhiều thời gian cho mẹ hơn cảm ơn mẹ đã luôn yêu thương con thời chú hy vọng rằng con sẽ là người chủ động trong công việc này bởi vì mẹ con ít nói chúc cho gia đình ta hạnh phúc hiểu nhau nhiều hơn chia sẻ với nhau nhiều hơn nhé dạ. một kỷ niệm của chương trình gửi tặng gia đình để nhớ mình có tham gia chương trình này chồng nàng dâu Dạ, con ờ, cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà. Đây là bộ gói nệm của thương hiệu Elina, còn đây là